Không có đi đâu hết trơn á Tại sao mày không hiểu không? Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều Mẹ ghét mẹ tôi Mẹ tôi là một người thô lỗ Bán con cá này đi Nó không bán mà đứng đây hoài vậy Bán Lúc nào mẹ cũng độc đoán Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác Lúc nào cũng lôi thôi Và bốc mùi Đôi lúc Tôi cảm thấy xấu hổ Ôi Ôi ôi nàng tiên cá à. Con nàng tiên cá này Trời ơi Cả xuống này vậy Không chọn hả Thôi đi đi Thôi đi đi mẹ chẳng quan tâm tôi muốn gì Lúc nào mẹ cũng nhiều chuyện Nhưng Tôi ghét mẹ Bởi vì Ra em con cá này đi Nó không quán mà đứng đây hoài vậy cho tôi chơi về giờ nào mới chịu về nhà Có biết mấy giờ rồi không hả Con gái con lứa Rồi có chuyện gì xảy ra thì sao Hả Mai là 8 tháng 3 Trường con tổ chức meeting Mỗi bạn mời người thân tới dự mẹ đi với con nha Tao đi với mày rồi mai ăn bắn cá Nghỉ bán một ngày không được hả mày Mày tưởng ngồi không mà có cá cho mày ăn đó hả Không có cá thì mày ăn cơm không cũng được mà Không có đi đâu hết trơn á Tại sao mày không hiểu không Con chỉ muốn Mẹ có một người 8 tháng 3 Như những người mẹ khác Con chỉ muốn Chia sẻ những khó khăn mà mẹ chịu đựng vì con Con biết là Mẹ nghĩ 8 tháng 3 cũng dành cho mình Mẹ nghĩ 8 tháng 3 Là dành cho những người phụ nữ khác May mắn hơn ngoài kia Nhưng đối với con Mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất kể cả khi mẹ mặc chiếc áo này